Chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn tỉnh phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại trục đường DH Tân Lợi Gần với trục đường 60 à, m nha cả nhà Đường Đồng Phú Bình Dương Và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất Có tổng diện tích là ngang 18m và sâu 68m Giá bán là 85 triệu trên 1 mét ngang nha cả nhà Và lô đất này hiện tại ở, ở đây này mình đang có là ba lô nha Mình đang có ba lô và giá cước ở đây cực kỳ rẻ so với những cái khu vực mà ở trên ờ, đường uh, Tân Hò hay là những cái tuyến đường mà gần cái tuyến đường số 4 và số 3 á, thì khu, khu vực này khá là rẻ chỉ có 85 triệu trên một mét ngang thôi à, rẻ đúng không ạ rất rẻ và vị trí lô đất của mình là bắt đầu từ những cái vị trí mà xa xa bên kia nha cả nhà thì ở đây là đã chia ra rất nhiều lô nhưng mà hiện tại chỉ còn 3 lô thôi thì như vậy thì từ xa bên kia để thánh vào đây cả nhà thấy không ạ để thánh vào đây thì thấy qua đây và sau phía bên những cái hàng cây kia này rồi qua bên kia là những cái nhà bên kia ạ từ vị trí này mình đi vào à, đường tạo lực Đồng Phú Bình Dương chỉ tầm khoảng là 500 mét thôi nha cả nhà còn nếu như từ à, đây mà chúng ta đi ra đường DT à, 741 thì tầm khoảng là 7 đến 8 km ạ à. một vị trí chiến lược đúng không ạ và nếu như mà hiện tại cái nhà nào mà đang quan tâm đến khu công nghiệp Bicamax Đồng Phú cũng như là mua để đầu tư đóng đầu khi mà Vicomex Đồng Phú uh, bắt đầu khởi công vào năm 2022 thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.